bưởi rất đẹp và đều Đây các bạn xem Bưởi ờ, Tân Lạc thu đây Lái buôn đến ờ, thu mua đây Rất chi là đẹp Đây Đây Đây đây đang thu hoạch rất là nhiều đây à. quả rất là đẹp ba nhỉ à. đã đóng thành được tất cả là, là đóng vào để chuẩn bị ờ, đưa lên xe đây các bạn quá đẹp đây các bạn đến với vườn bưởi của nhà ông Hải ở thôn Nghìa 1, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ờ, ở trên một cái vườn mà diện tích có tới khoảng gần 1 hecta như này thì bao gồm có bưởi diễn à, ờ, xanh như thế này và bưởi tân lạc cũng như là có cả bưởi gọi là bưởi thồ. Nhưng bưởi thồ thì đã thu được từ tháng 8 rồi. Và ừ, bưởi diễn thì ờ, chuẩn bị được thu và bưởi à, Tân Lạc thì ngày hôm nay là thương lái đã đến hái như này và vườn bưởi này đã ứng dụng phân sinh Sinic trong năm qua mà chúng tôi đã có dịp đưa tin. Thì à, tí nữa chúng tôi sẽ bổ cho các bạn một quả bưởi à, Tân Lạc để xem là bưởi Tân Lạc bưởi diễn dùng phân sinh Sinic đã đẹp rồi nhưng bưởi Tân Lạc dùng phân sinh Sinic hiệu quả ra sao? Đấy thì đây chúng ta đến với những từng cái cái túi bưởi này à, mỗi một cái túi như này thì nó có tới khoảng 60 quả 60 quả và ở đây là mẫu mã rất đẹp này và ngóng luôn này vàng óng và cái bưởi tân lạc này là bưởi ruột đỏ các bạn ạ đấy ruột đỏ đấy à, khi mà chúng tôi đến đây thì chủ vườn đã thu hái hết rồi và tỷ lệ thì nó sai như bưởi diễn như thế này nó sai như thế này đây là đấy. với có hai đây 20 cây. cây nhưng mà ờ, dự tính ở đây là vào gần 4.000 quả 20 vâng, cây là gần vào 4.000 quả thế là mỗi quả gần mỗi 200 cây, cây là gần 200 quả mỗi cây là 200 quả nhưng mà tức là 2.000 quả là 2.000 quả loại 1 còn những cái bưởi loại là không tính bạn ạ đấy và như vậy à, trung bình mỗi một cây bưởi tân lạc à, dùng phân bón silic tân phát bắc giang thì à, nó cho một cái năng suất là 200 quả trên một cây và để chứng minh điều này thì mời các bạn theo chân tôi vào vườn nhé đây bưởi diễn thì sai như này ạ bưởi diễn sai này và bưởi này là có tuổi đời từ năm sáu năm tuổi đây Đây nhé, size này, mẫu ma đẹp này Uống nhỏ xíu này Đủ đó, đủ không Đây bạn này Ở đây rất nhiều cành trống Đây cành trống đảm bảo được Này thì các bạn ra để xem các bác ấy đang à, đang thu bưởi đây đây sao không lên được vâng à, thưa ông chủ chào ông chủ à, vườn bưởi chào ông hải bưởi đẹp như này các bạn đấy đây bốn quả này không nhầm tôi tôi cái đấy cái đấy tôi đóng mà tôi đóng đóng về bữa ăn tí tôi nói biểu đóng về bữa ăn nữa à, tôi đang đóng bữa trong viên ông thưa ông Vinh là ông là chủ đi buôn bưởi thì ông thấy cái này theo ông đánh giá thì nó đẹp như nào đẹp đẹp tại hòa bình có một Tỉnh Hòa Bình có một à? Mã. Vâng, mã đẹp nhất trong cả tỉnh Hòa Bình luôn các bạn nhé. À, và tí nữa thì ông Vinh có thể giới thiệu cho biết cái số điện thoại của ông để các ờ, chủ vườn người ta muốn có muốn bán bưởi thì để liên hệ với ông. Ừ, ok. Vâng, vâng ông ờ, có thể giới thiệu luôn đi ạ. Ờ thì thì bà bác bác đọc luôn đi, bác đọc luôn đi. Bác đọc đi. Bác à. 0 097272 6228. Vâng. 097272 62 vâng. tất cả các loại hoa quả. 28 thì à, các nhà các à, nhà vườn nhá có từ bưởi cam rồi um, ổi táo nhãn vải vân vân thì à, hãy liên hệ với số điện thoại của ông Dinh ở đây để được uh, uh, thu mua cho trong cái, cái clip đấy ông đánh chứ ở trên chỗ ấy đấy trên chỗ đầu ấy vâng vâng thưa ông Dinh là về cái chất lượng bưởi đây thế nào được được chất lượng bưởi vâng tốt mã đẹp ngon mã đẹp ngon ạ vâng có thể cho chúng tôi bổ một thử một quả. Đây đây đây. Vâng. Đấy quả đấy. Quả đấy ừ. ạ. Đấy, chín đỏ ngon này. Chín đỏ này. Đây các bạn. Đúng bây giờ quả. mình còn cắt cây nào nữa không Hay hết rồi. Kia đang cắt thì chưa xong rồi bây giờ thôi à, thôi thôi thôi đừng cho quả bé này. Quả bưởi này rất lặng các bạn này. Quả này chín đỏ thì ủi nó thơm lắm. Chín là quả đấy chín. Ừ, thơm phức luôn đấy. Cái bỏ đấy bỏ cho người ta thích thì muối vâng, vâng. đỏ ao. Muối đỏ ao à? Đấy. Một quả. Đây này. Bên trong này mới cắt ra đã thấy hồng hồng đẹp lắm rồi đấy. Bởi đẹp tuyệt hảo luôn. À, cái này là ông Dinh mua về đâu ạ? À? Mua về Hải Dương. À thế ạ. Mua về Hải Dương. Mua về Hải Dương. Đây là một thương lái lớn nhá các bạn nhá. Thương lái lớn rồi. mua trên toàn một vụ buổi có mấy chục vạn đấy mà. Từ đầu mùa thì tôi đi về được tầm 10 12 13. 12 13 vạn rồi. Mùa đấy. Hôm nay ngày âm lịch tháng Tôi mua 7 tháng rồi. 10 năm 2022 và ngày dương lịch là ngày 21 tháng 11 năm 2022 Tức là vừa ngày hiến trương nhà giáo ờ, và trên vườn bưởi đây đã được thu nhà Đây là một cây bưởi đây cho các bạn rất là nhiều và mỏng lắm các bạn ạ hôm nay giờ bên chỗ nào xe lô thì lại vướng bưởi đây, đây. vườn bưởi này là đài truyền hình BT2 chuẩn bị đến uh, quay cái vườn bưởi này các bạn nhé Hôm nào mà đài truyền hình quay chúng tôi sẽ mời các bạn đến đây tham quan luôn Để chứng kiến một vườn bưởi dùng phân bón uh, Silic Tân Phát Nó sai quả như thế này Đẹp đấy, vườn này đẹp đấy Vâng ờ, Ông có hài lòng với cái vườn bưởi dùng uh, Silic um, tốt, tốt, chúng tôi không? Vâng, tốt. Nếu mà đúng để mà nói mã hiếm Hiếm có đúng không? Trên các loại loại bưởi đúng không? Đúng rồi. Từ Tân Lạc đến Diễn hay Nếu mà để mà vùng từ Kim Bôi về đây là nếu mà để mà cái vườn này mã đẹp Mã đẹp này. Có đẹp nhất không ạ? Ừ, nhất, chả nhất thì cũng gì. À thế ạ? Ừ. Còn nếu mà đẹp mà cái bưởi cái bưởi đỏ này của bãi ông tôi vẫn khen mà. À, vâng. Giá tôi mua cao hơn là hơn dân làng hai giá cơ mà. Thế ạ? À. Vâng. Thì chất lượng nó khác thì phải phải khác. Thì giá khác. Đây các bạn này. Các bạn. Sau khi mà... mà ruột nó to này cơ mà. Ruột nó to này mà nếu mà dùng phân thường thì Đây này cái vỏ hán xanh xanh nhưng mà ruột mỏng dính như này, đây, vâng. vỏ xanh này. Vỏ vẫn xanh đây. Đây nhé các bạn này, cái này cũng chưa thực sự là chín đâu. Không, đây ở ngoài đây là đây là vỏ đây rồi. Ừ, đây vỏ đây. Mà mới là mỏng. Mỏng tang này. Vỏ mỏng cùi mỏng. Nếu mà bưởi mà dùng phân thường thì ông đánh giá thế nào? À, được. không, phân thường là... mình không biết nhưng cái vườn này mã đẹp. À vâng. Mã đẹp. Cho Đây các bạn này. Sau khi cắt ra Đó, vâng, thì đến 40 quả đi, đến 40 40 quả đi. Đây. Hàng 30 còn 40 là lại To như này các bạn này. To gần bằng ban đầu luôn. Bạn nhé, to gần bằng ban đầu luôn. Đấy bây giờ tôi mới à? để bóc ừ. ra. Đóng 30. Không, không, không, không, không, không, từ 8 lạng đổ xuống là đóng. Đóng 30, ừ. đóng 30. 30 gì? Đây. Ruột nó rất là đẹp như này các bạn này. tôi mới tách thử ra nhé để xem là nó thế nào à đâu hàng đẹp đây hàng 30 vẫn là áo hàng 40 đấy à không phải là nó à, vâng à, thưa ông là ông đã đi mua mua bưởi qua các vùng các uh, năm thì ông đánh giá về cái mẫu mã bưởi Tân Lạc mà dùng cái Sinic Tân Phát này nó như nào ạ? Đẹp, nói chung tốt, đẹp. Ông à, thấy cái giá đẹp. của nó có cân chuẩn không? Chuẩn. Nó có bị lệch tâm không ạ? Không, mã đẹp quả cân đối. Đó, vâng, vâng. Và ông thấy là cái quả của nó có nặng trái không ạ? Đây đây, quả quả quả bưởi loại đây này. <laughs> bưởi loại bé nhất đây này. Vâng. Trông rất đẹp, vâng, cân đẹp. chuẩn. Đây bưởi loại này. Đây là bưởi loại đây. À. Nhưng mà nó rất là cân chuẩn như này mà nặng lắm các bạn ạ. Nặng lắm mà nó không bị lệch tâm. À. Đấy. Đấy. Bà có thể là bóc cái muối ra để lấy châm vâng. tôm và đấy. ăn thưởng thức cái cái đấy ạ. Đây sau khi mà bóc ra thì nó muối nó đều muối như này mà con này. Đấy nó đều muối này, đẹp như là như là bông hoa luôn. Đấy. Vâng. Để bóc ra. Đây. Cái này nó lại không có hạt cơ. À. à thế à, cái này không có hạt à? Nó tốt. Hay quá. Nó cũng có nhưng nó ít. Nó ít, ít hạt. Okay tôi lấy bao đóng vào bởi đi đi đây này cái là mình không biết bóc chấm nó ngon này ừ, chấm nó ngon này con này nó rồi chấm bằng nước nhỉ ừ. có hạt có hạt đi về không có muối thì không có hạt nhưng muối này thì không có hạt này đấy rất là ngon đi. như này này đấy chúng mình có đóng xong rồi ừ, ông nhận xét về cái tôm này nào ngon mà, nước, cháu cháu cho cái nhận xét cái dạ, cái tôm này nó thế nào tôm này là chuẩn rồi đấy à, ra đây. thường Cháu thường thức đi thử đi nhiều. nhân thử để đi. đây để giới thiệu với các bạn luôn để mà mình ghép cây cho các nhà vườn uhm, cháu bóc một thử một múi xong thì thưởng thức xem nó như nào à, cháu có thể nói về cái điện thoại của mình đừng đừng bóc vâng. họ tên địa chỉ ở đấy họ tên họ và tên địa chỉ cháu là cường ở dưới xóm đại đồng yên thủy hòa bình đấy à. đất chuyên trồng bưởi diễn đấy chuyên trồng bưởi diễn vâng. thế và bạn hôm nay xuống cái vườn này thấy dùng cái phân silic thì quả đẹp mã đẹp bóng chắc quả vâng. vâng. và đây mình thực tế nhìn cái tôm bưởi để biết đây mọng tôm, nước tôm bưởi đây các bạn này mà đỏ âu bạn thử đỏ ăn đi xong để đánh giá đối với cả các ờ, vườn khác bạn ăn cho xin cái cảm nhận là cái vườn này nó như nào ngọt đậm mà có mùi thơm mà không không, ăn, không. ăn nữa đi thôi như này là đủ rồi ạ à, sáng rồi ăn nhiều quá rồi vâng ngọt đậm có mùi thơm thế bạn đi ghép cây cho các nhà vườn thì ờ, cũng uh, bạn cho biết rằng uh, có nhiều vườn bưởi đẹp như này không ở tỉnh Hồ Minh những cái vườn đẹp như này thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, chứ, vâng. chứ không không thể được nhiều nữa à cái trên đầu ngón tay thôi. Vâng. Bạn có thể đánh giá về cái, cái, cái chất lượng của cây bưởi với lá cành lá là sau khi mà thu hoạch thì cây lá này nó như thế nào nếu Đây, ví dụ như là những cái cây này vừa mới thu hàng mấy trăm quả xong thì bạn thấy là cái lá của nó thế nào lá sạch sẽ không không bệnh mà xanh xanh lá cây cây rất khỏe cây khỏe cây đúng không lá này nó có dày không có dày dày lá dày, dày lá, lá. lá to xanh hai mặt lá như nhau vâng đấy hai mặt lá đều, à, sạch sẽ không có chi tí số bệnh nào vâng. và sau khi thu hoạch xong ờ, mấy trăm quả cây vẫn xanh Cây vâng. tốt, vâng. nó không bị vâng, nó không bị già cây. Nó không bị ra cây các bạn. Bây giờ tôi xin phép để tôi ăn thử. Lấy Xin phép ăn thử các bạn nhé. Ừ. Ừ. Mời chú Mời chú à, Ngọt quá các bạn Tôm giòn Tôm rất là mọng nước nhiều nước nhưng mà thôi để, thôi để không bị lát tôm à, ừ, ừ. cho cho ca ông Hải ơi ông cho xe ra để cho ông cường nó khay cái hộp xốp lên đi tôi, tôi, tôi, tôi không khay ở đâu tôi mới mổ tôi ờ, ờ, sau khi mà thu được cả hàng bao nhiêu kiện như thế này xong thì lá nó đẹp như này đây nhé các bạn này lá này đấy cây không hề bị bại cây không bị bị sơ sát lá vẫn xanh dày vẫn xanh khỏe à? mình có thể lật hai mặt lá này các bạn nhìn hai mặt lá đây đây hai mặt lá đây hai mặt lá đây đấy nó rất đẹp các bạn này rất đẹp không có một tí vết không có tí sâu bệnh nào không tí vết gì nhá đấy thứ có thể xin ruộng nhỉ đây và bây giờ mình vào trong Trời. đang vận chuyển ra Tẩu số chỉ có 20 cây 20 cây mà thu được 4.000 quả các bạn Đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp chủ vườn để xem là chủ vườn trồng à, một cái quy trình bón phân silic như thế nào mà lại được cái hiệu quả cao như vậy. Đây bạn này. Đang à, bưởi đang vận chuyển ra bây giờ trên hay làm thôi à, trên trên bắc ninh còn gọt đấy cái này cô cái này này hàng này là ta hàng hàng tuyển chọn các bạn nhé đấy, ta hàng tuyển chọn đó. hàng hàng chập tính là ăn muốn ăn tuyệt vời các bạn ạ quả mẫu mã rất là đẹp cái này là là, là nó nếu mà nó chín nữa thì là nó sẽ màu đỏ như thế này các bạn này nó sẽ màu đỏ như này này đỏ như này đây nếu mà chín nữa thì nó sẽ đây thưa các bạn chín nữa là nó sẽ đỏ như này các bạn này Đấy, màu mã của nó rất đẹp. Đây này, đây đây đây. Mình có thể gửi cái cứ cứ để đây, dẫn dạ, cứ, cứ mịn. Mịn ra nhé, bạn. Đây, ra như em bé luôn ra hồng hồng này đỏ đỏ hồng hồng này cái này như em bé lì như da em bé luôn dáng cân chuẩn không bị lệch tâm Đấy. tuyệt vời mà là cành lá của nó đây cái này là đang xuất uh, khỏi vườn các bạn nhé đang xuất khỏi vườn cho thương lái bưởi Tân Lạc xuất bán đây các bạn ơi Mời các bạn đến với vườn bưởi Tân Lạc Của nhà ông Đinh Ngọc Hải ở thôn Nghìa 1 huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đã là về mặt quần áo. Bưởi Tân Lạc được đưa ra ùn ùn luôn các bạn ạ. Đưa ra ùn ùn chất đi xem luôn. À, mới ra tuyệt vời. Đổ nước ở đây đi em ơi. Mẫu mã rất đẹp các bạn ạ.

các bác ủng hộ ăn nhiều à? ăn nhiều mà các bác làm thân ra tiêu mỗi nhà mua lấy hai ba chục quả một ngày để tiêu thụ bớt đi cho bà con ăn bưởi là rất tốt đấy là một thực phẩm sạch chất lượng cao tiêu hóa tốt hơi hơi dốc cơ tí Thank you. bình tĩnh như lúc đến tiền mười hai tháng ờ, lưu uh, mang đường bọc đến bây giờ đấy à, ông Hải ông ơi, có thể cho bà con biết là à, ông dùng phân silic với cái này ông có hài lòng không ạ? Ông có hài lòng không? Cái này thì quá tuyệt vời rồi. Quá hài lòng rồi. Nhìn thì biết tươi như rói như này không? Ừ. Đến ông ờ, lái buôn này ông ông bảo là cả hồi mình mạnh lên mạnh lên mạnh lên. Vâng. vâng. Cả hoa bình có mỗi vườn này đẹp nhất. Đúng to rồi thế này. rồi Cả tỉnh Hòa Bình không có vườn bưởi nào đẹp như vườn bưởi này các bạn nhé Và không có vườn bưởi nào ngon hơn vườn bưởi này Tôi khẳng định luôn Ông Xong chưa? Giờ dạ, đi nào Này giờ bán ra người ta ăn rồi Chỉ có mình mua cái bưởi này để ăn dạ. Đấy quả này nó chắc cho nên nó lặng. các bạn thấy đẹp chưa có cái này không à đúng à ba số đây một số chỉ có với 20 cây mà được nhiều bưởi như này bạn này 4.000 quả 200 quả Vâng thưa ông Đinh Ngọc Hải là với cái vườn bưởi ờ, Tân Đạc ờ, dùng cái ờ, phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang này thì ông đã ứng dụng thế nào ạ? À, lúc bón lót thì tôi bón một cân. À. Xong là một cân cái loại túi 5 cân đúng không? Đấy túi 5 cân đấy. Vâng. Xong cái đến lúc bón thúc mà tôi bón một cân nữa. Vâng. Là 2 cân. 2 cân. Tân Phát. À, NVK thì ông bón thế nào? NVK thì giảm hết một nửa. Vâng. Giảm một nửa thì ông Trước đây là bón 2 cân thì bây giờ bón một cân thôi. À một cân sau đó thì bón một lần 13 13 13 đầu trâu đến 5 lạng nữa là có một lần thôi. Vâng. Là nói chung là cái ờ, Tân Phan này bón thì mẫu mã quả bưởi nó đẹp. Vâng. Chất lượng này ngon. Ờ, lái buôn vào là chỉ có không mua chứ không ra được. <laughs> Gật đầu như <laughs> gà mổ ngô đúng không? Mà <laughs> không thể ra được. Lúc nào cũng bán đắt hơn mọi người là hai giá đó. Vâng. So với bây giờ như ông này ông mua là đắt hơn. Đắt hơn ngoài thị trường hai giá. giá. Đúng rồi. Bởi vì là cái uh, mẫu mã nó cũng đẹp. Hai giá ông còn đang cười. Khi mình còn bán hố. Ôi ra đẩy cái tục cho bà đi. Ô thế nhá, xin phép tôi vâng. cần đi ờ, đẩy nốt cho người <laughs> Xin chào. Xin chào các bạn nhé. Nhá, anh chị nhá, tôi anh chị thông cảm em cả Vâng vâng vâng. Vâng, vâng chào chú nhé. để sạch với chất lượng cao dạ, liên hệ với ờ, dạ, ờ, ờ, chủ vườn ông đi Ngọc Hải và chủ vườn vườn là ông Đinh để chủ vườn với à, chủ vườn vườn là ông Đinh Ngọc Hải đúng rồi cho vườn vườn là ông Đinh lái vườn là ông Đinh là ông Dinh và đây là vườn lớn thu mua cho các bạn có thể thu mua cho các bạn à, không chỉ bưởi và các dòng cây quả nói chung trên à, à, địa bàn của người của miền Bắc và nếu như các bạn thấy phân bón Silic của chúng tôi hay mang lại chất lượng tốt cho cộng đồng và giảm sâu bệnh để cho cái chất lượng nông sản sạch an toàn thì hãy liên hệ với tôi là Bích Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 để được cập nhật um, những thông tin mới nhất thì bạn là người đầu tiên được đón nhận những video hay thiết thực thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Bích Thanh Tân à, với số điện thoại trên và À, nếu như các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy ờ, chia sẻ tới cộng đồng để mọi người dân đều tầng bao được biết đến một dòng vân cái bao này là đặc biệt hữu ích mang lại à, những cái giá trị tốt cho cộng đồng một lần nữa thì chúng tôi ờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo